Cô Nhị xin chào các con Hôm nay cô Nhị xin mời các con hãy cùng lắng nghe một câu chuyện cổ tích về một loài hoa rất quen thuộc với bạn học trò của chúng ta Câu chuyện được mang tên Sự tích Hoa Phượng Các con hãy cùng nghe nhé Ngày xưa, xưa lắm, ở một vùng đất đồi kia có một ông thầy dạy võ nổi tiếng về tài đánh kiếm Vợ ông chết sớm Ông thương vợ, không lấy ai nữa nên ông không có con. Ông đi sinh năm người con trai mồ côi ở trong vùng về làm con nuôi. Ngoài những giờ luyện võ, ông lại cho năm người đi học chữ, vì ông muốn năm người cùng giỏi võ, giỏi văn. Tuổi năm người con sắp xỉ ngang nhau. Năm ấy, họ chỉ mới 13, 14, người nào học cũng khá và tài múa kiếm thì nổi tiếng khắp vùng. Ai cũng dễ nhận được họ vì ông sắm cho năm người năm bộ quần áo màu đỏ để mặc ra đường. Thương bố nuôi nên năm người con rất biết nhường nhịn nhau và yêu quý mọi người trong làng. Năm ấy nước có loạn, giặc ngoài kéo vào, nhà cháy, người chết, tiếng kêu khóc và lòng oán giận cứ lan dần, lan dần. Đến đâu cũng đồn tên tướng giặc có sức khỏe kỳ lạ, chỉ cần đạp nhẹ một cái cũng làm bật gốc được một thân cây to hắn lại sử dụng một cây thương dài và nặng, đầm chết từng sau người một cách dễ dàng. Mọi người còn đồn thêm rằng sở dĩ hắn khỏe như vậy là vì hắn thích ăn thịt sống và đặc biệt hơn nữa là chỉ thích ăn toàn xôi gấc chứ không thích ăn cơm. Mỗi lần hắn ăn hàng chục cân thịt cùng với một nông xôi gấc lớn. Người thầy dạy võ ở vùng đất đồi nọ định xin vua đi đánh giặc thì ngã rồi ốm. Tay chân ông bị co quắp cả lại. Cụ Lan giỏi nhất vùng đến xem bệnh và chỉ biết là ông uống phải thuốc độc. Ai cũng nghi tên tướng giặc đã ngầm cho những kẻ chân tay của hắn đi tìm giết trước những người tài giỏi trong nước. Người thầy dạy võ vừa uống thuốc, vừa ngày đêm ra sức tập luyện để tay chân mình lại cử động được như xưa. Một buổi sáng, tên tướng giặc bất thình lình phóng ngựa dẫn quân lính của hắn kéo ập vào làng. Hắn thấy ông thầy dạy võ đang lấy chân đạp vào một gốc cây sung to. Cây sung lúc đầu bị rung khe khẽ, rồi mỗi lúc rung một mạnh hơn. Sau đó, ông nhấc một cái cối đá to đưa lên đưa xuống, vẻ còn mệt nhọc. Tên tướng giặt cười phá lên rồi xuống ngựa, giơ chân đạp nhẹ vào thân cây sung. Thế là cây sung bị gãy ngang và ào ào đổ xuống. Hắn lại nhẹ nhàng đưa một tay tóm lấy cái cối đá ném vứt đi, như người ta ném một hòn gạch con và cho rơi ùm xuống cái ao lớn gần đấy. Hắn gọi mấy tên quân đến trói chặt ông thầy dạy võ lại rồi bảo Tao nghe mày muốn đi đánh tao phải không? Bây giờ thì mạng mày nằm trong tay tao rồi Muốn sống thì hãy giết một con bò tơ Lọc 50 cân thịt ngon nhất Nấu một nông sôi gấp Rồi mang đến chỗ ta đóng quân ở trên ngọn đồi dưới làng Phải đội trên đầu mà đi chứ không được gánh Đi luôn một mạch không được dừng lại hay đặt xuống nghỉ. Đội thịt đến trước, đội sôi đến sau. Nói rồi, hắn ra lệnh cởi trói cho ông. Người thầy dạy võ giận tím ruột tím gan nhưng chẳng nói gì. Lúc ấy, năm người con trai đi vắng, họ phải đi học chữ làng xa và lại sắp đến mùa thi, không ai dám rời cái bút nghiêng. Nhưng vừa nghe tin giặc kéo đến làng, họ lập tức đeo gươm vào người mà xin thầy cho về. Về đến nhà, nghe bố kể chuyện lại, năm người con nổi giận muốn chạy đi tìm tên tướng giặc hung ác để giết ngay. Người bố liền khuyên, không được, lúc nào quân lính của hắn cũng vây quanh, khó mà đến gần. Ngọn thương của hắn lại có thể đâm chết người từ rất xa. Các con cứ bình tĩnh, ta đã có cách khử nó. Người cha đi vay tiền mua một con bò tơ mổ thịt rồi lọc lấy 50 cân thịt ngon nhất để vào một cái nia to. Ông lại đi vay ba gánh nếp trắng, đi xin ba chục quả gấc đỏ, nấu một chục nồi sôi thật dẻo. Ông đội nia thịt bò tơ đến trước, chân ông còn đau, 50 cân thịt đội trên đầu không phải là nhẹ. Ông đội nia đi, mồ hôi vã ra đầy trán. Tên tướng giặc thấy ông đội thịt đến, mồm cứ nuốt nước bọt ừng ực. Hết nuốt nước bọt ừng ực, hắn lại khoái trá cười to. Còn người đội thịt thì bấm ruột chịu đựng và nghĩ thầm. Cho mày cứ cười, rồi mày sẽ biết. Tên tướng giặt cười nhận thịt xong quát to lên và dục. Còn nóng sôi nữa, mày về đổi đến đây ngay. Người thầy dạy võ lại về đội nông soi đến. Nông sôi to và nặng hơn nia thịt nhiều, nhưng sôi nấu ngon và nhìn đẹp quá. Ông đội nông sôi đi đến đâu, ở đó cứ thơm lừng, Mới đi được nửa đường, mồ hôi ông đã vã ra đầy mặt, đầy người. Đôi chân ông mỗi lúc một yếu cứ rung lấy bẫy. Cái cổ cứ như muốn gãy gặp lại, ông vẫn bậm môi, cắn răng và bắt đầu leo lên đồi. Tuy mệt lử nhưng đôi mắt ông sáng quắc và lòng ông rất vui. Ông tự nhủ, gắn lên, chỉ cần một lúc nữa, một lúc nữa. Tên tướng giặt ngồi trên cao theo dõi, vừa há dạ vừa lo lắng. Hắn nghĩ, thằng này không bị thuốc độc của ta thì khó mà trị được nó. Mà ngay bây giờ, hắn vẫn là một tài đáng sợ. Cái nòng sôi rất to lớn thơm lừng vẫn lù lù tiến lên đồi. Mặt người đội sôi tái hẳn lại, chỉ có đôi mắt, đôi mắt vẫn sáng quắc. Nòng sôi có lúc lão đảo ngã nghiêng, nhưng liền đó lại gượng lại, rồi nhích dần lên. Tên tướng giặc vội giật lấy thanh gươm của tên lính hầu rồi đứng phát dậy, phóng gươm đi. Đường gươm sáng rực lên như một tia chớp, cắm vào bụng người thầy dạy võ làm ông chật gục xuống. Nhưng ông đã gượng đứng thẳng lên và đưa tay rút lưỡi gươm ra, phóng lại vào ngực kẻ thù. Tên giặc tránh được. Bỗng từ trong nông sôi, năm người con nằm quay tròn được sôi phủ kính đã vung kiếm nhảy ra và như năm làng chết đâm phập cả vào ngực tên giặc ác. Tên tướng giặc không chống đỡ kịp, rú lên một tiếng rung cả ngọn đồi rồi ngã vật xuống. Thấy tướng đã chết, bọn lính giặc hoảng quá, kéo nhau chạy bán sống bán chết. Dẹp giặc xong, năm người con trai trở về ôm lấy xác người bố nuôi khóc vật vả mấy ngày liền. Cả làng cùng năm người con lo chuyện chôn cất rất chu đáo dân làng mỗi người một nắm đất đắp cho ngôi mộ ông thầy cao lên. Thương bố nuôi, năm người con lại trồng quanh khu mộ năm gốc cây con, một giống cây có lá đẹp như thêu và có nhiều bóng mát. Hằng năm, đến ngày dỗ bố, họ lại đem áo đỏ ra mặt. Họ nhớ tiếc người thầy dạy võ đã có công giết giặc cứu dân. Đến lúc năm người lần lượt chết đi, thì năm cái cây họ trồng quanh khu mộ người bố cũng lần lượt ra hoa màu đỏ thắm đúng vào ngày dỗ người thầy dạy võ. Hòa đỏ như muốn nói với mọi người rằng, tuy chết đi, nhưng năm người con vẫn yêu thương người bố nuôi và hàng năm đến mùa dỗ bố, họ lại mặc áo đỏ để tưởng nhớ người đã khuất. Hoa có năm cánh đỏ rực và nhìn cả cây hoa nở rộ, người ta thấy giống như một mâm xôi gất. Cái mâm xôi ngày nào người bố đã giấu năm người con trong đó và đội đi giết giặc. Đó là cây hoa phượng ngày nay Mỗi năm khi mùa hè đến, mùa thi đến Hoa phượng lại nở đỏ đầy cây, đầy trời Khi mùa hè qua, trên khắp các cành cây Người ta lại thấy hiện ra những quả phượng dài Như những thanh gươm của năm người con trai ngày trước Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nếu các con thấy chuyện hay,